nhà đi mua không phí hoài trời xanh kia với nắng vàng tìm một ai đó ta yêu thương mà ông cho thở tràn xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ đã là 11 giờ và như đúng lịch hẹn, chúng mình sẽ quay trở lại cùng với nhau ở trong phần phát trực tiếp này. Ngày hôm nay đã là buổi cuối cùng trong chiến dịch xử lý đề thi cùng với các em rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. 4 ngày mà ngỡ như là mới có bao nhiêu tiếng đồng hồ <laughs> trôi qua nhỉ? Chị đang làm một phép tính nhưng mà nói thật là từ sáng đến giờ là Chị dạy nhiều qua nhiều ca quá Bây giờ đầu óc chị đơ hết rồi <laughs> Không tính được các em ạ à. Hello các em Xin chào Uyên Vi Xin chào Hưng Nguyễn Xin chào Nguyễn Hạ Xin chào các bạn Chị đã nhìn thấy rất nhiều bạn lên xem phần phát trực tiếp Ở trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị rồi Chỉ có một điều mong mỏi duy nhất thôi là hy vọng mạng sẽ không lag <laughs> Ok, xin chào Hoàng Anh à, Xin chào Hà, xin chào em Xin chào Ngọc Huyền, xin chào các bạn Nhanh chóng quay trở lại cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay nhé, Được không nào? Ok, xin chào Thanh Huyền, xin chào em Xin chào Hắc Dương Đồng ý, đồng ý một ngày rồi ok các bạn ơi Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay Cùng với nhau ngay và luôn nhá Có thể là mấy ngày hôm qua học kiểu khuya ấy Mệt quá Thế là có một số những gọi là anh hùng hào kiệt đã rơi rụng rồi <laughs> Ngày hôm nay là ngày của những người kiên trì nhất được không ạ? À? Ngày hôm nay là ngày của những người kiên trì nhất và chị chúc cho những bạn kiên trì nhất sẽ có thể đạt được số điểm cao nhất ở trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Đây sẽ là một cái lời chúc hy vọng là các em sẽ có thể nhận được những cái điều may mắn ở trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay nhá. Đồng ý không nào? Có lẽ là bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu buổi tối ngày hôm nay thôi. Ngày hôm qua ấy, thì chị có đang nói với các bạn về cái câu nghị luận văn học đúng không ạ? Chị có đang nói với các bạn về câu nghị luận văn học Thế mà chẳng hiểu tại sao Đang nói về câu nghị luận văn học này Thì lác đến cái mức mà không thể nào Mà các em đủ sức để xem nổi nữa <laughs> Đúng không ạ? Rất là đáng tiếc về cái phần đấy Thế nhưng không sao cả Vấn đề quan trọng là ngày hôm nay chị em mình gặp nhau ở đây rồi Ok chị thấy hết các bạn rồi Các bạn không cần phải hỏi chị là thấy em chưa Với cả các thứ nữa Bây giờ chỉ tập trung vào đây thôi được chưa? Đồng ý chưa? <laughs> Xem đủ 4 ngày à? Ok, thế thì chắc chắn là sẽ có may mắn đấy Chúc Vân Anh là kiểu gì cũng đạt 8 8,5 cộng nhá, 9 cộng nhá Đồng ý không? <laughs> Rồi, đồng ý các bạn ơi, quay trở lại này Ngày hôm qua lag kinh khủng không thể nào tiếp tục cùng với các bạn được Có một cái đề siêu đơn giản mà kiểu như là giảm mãi không thấy đâu cả Lại bắt đầu lag á Lại thế à Ôi trời ơi Tôi muốn xỉu luôn đấy Không hiểu vì sao lại như vậy nhở Chị không biết vì sao lại thế luôn ấy <laughs> Rồi thì ở đây chúng mình sẽ có nhá Các bạn ơi Chú ý ở đây giúp cho chị này Chúng mình sẽ có cái đề bài ngày hôm qua Đề bài ngày hôm qua của chúng mình đó chính là Phân tích đoạn thơ Phân tích đoạn thơ Được không nào? Con sóng dưới lòng sâu con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh Lòng em nhớ đến anh Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức Cả trong mơ còn thức Ok chưa ạ? Đây là một cái đoạn thơ trích trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không nào? Đây là một trong số những cái đoạn thơ trích trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được chưa ạ? Chị đã nói với các em rồi. Về cái cấu trúc của bài nghị luận văn học chúng mình phải đảm bảo có bao nhiêu phần nhỉ? À, chúng mình phải đảm bảo 3 phần. Đó là mở bài. Thì hôm qua chị đã hướng dẫn cho các bạn cách viết mở bài rồi. Chắc hẳn là các em vẫn còn nhớ, đúng không nào? Chúng ta thấy rằng là ở trong cái phần mở bài này của chúng mình thì sẽ bao gồm hai phần. Phần 1 đó chính là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Được không ạ? Cái phần đặt vấn đề này là phần mà chúng mình không thể nào thay đổi được và bắt buộc là chúng ta sẽ phải lấy ở đề bài. Được chưa ạ? Ngày hôm qua chị đã nói rất rõ điều đấy rồi Còn lại cái phần dẫn dắt này là phần mà chúng mình có thể thay đổi nhé. Phần dẫn dắt này chính là phần chúng mình có thể thay đổi Và ở đây chúng mình sẽ thay đổi theo những hình thức gì nhỉ? À, chúng mình sẽ thay đổi theo các hình thức bao gồm Cái thứ nhất, đó chính là chúng mình có thể dựa vào thông tin tác giả Hôm qua đã nói cùng với các bạn rồi, được chưa ạ? Sao thế? Chị không biết đâu, vấn đề là rất nhiều người vẫn xem được mà Nên đấy là việc của các em và các em phải tự xử lý Chứ các bạn cứ nói với chị hoài là một tí lại lác lác lác lác Nhưng mà rất là nhiều người vẫn xem ổn định mà <laughs> Cái vấn đề là như vậy Thế nên các em ơi, chị xin các em đừng thả tim, đừng thả like gì cả Chị không cần cái đấy Chị cũng không cần các em phải comment, được không? Bây giờ việc của các em là gì? Các em chỉ cần ngồi đây và các em xem thôi Chứ còn nếu mà các bạn mà không muốn xem thì thôi nhá Các bạn đi ra đi để cho các bạn, cho những người khác học đi Nhá, đừng có như thế Bây giờ mới có hơn 1.000 người đã như vậy Thế đến lúc những cái giai đoạn cuối chị phát tận 8, 9, 10 nghìn người xem Giống như năm trước ấy Thì không xem được à Hả mấy đứa này Mỗi người có ý thức một chút xíu đi Còn lại mờ thì cũng phải chấp nhận thôi Bởi vì là các bạn ý vẫn xem được bình thường Chị không thể nào khắc phục cái việc đấy cho các em được Các em có biết là khi mà chị nhìn những cái comment như thế là chị cảm thấy rất là tụt hứng không? Thôi bây giờ nếu như không nhìn được thì các bạn cứ trọng tâm các bạn nghe được không ạ? À? Các bạn cứ trọng tâm các bạn nghe, được không nào? Chứ còn đừng đừng như vậy nữa nhá. Nếu không là chị nếu mà các bạn mà cứ bình luận tiêu cực như thế này hay là không cố gắng để khắc phục thì chị cũng chịu thôi, chị không biết làm nào đâu, chị cố gắng hết sức rồi. Tất cả những bạn khác vẫn xem bình thường đấy thôi nhá. Rồi, ở đây mình có thể quay trở lại này, chị đang nói phần này. Đó là phần dẫn dắt cộng đặt vấn đề Thì như chị đã nói Là cái phần dẫn dắt là cái phần chúng mình có thể làm gì ạ? À, ở trong cái phần này chúng mình có thể thay đổi Đúng không ạ? Và ở trong cái phần này đồng nghĩa với việc là Chúng mình có thể thay đổi bằng việc dẫn dắt từ thông tin tác giả Hoặc là chúng mình đi từ đề tài Hoặc là chúng mình đi từ nhận định hoặc là chúng mình sẽ kết hợp những cái này với nhau để cho ra một cái mở bài. Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất mà chúng mình cần phải chú ý đến đó chính là dù như thế nào cũng phải nêu được yêu cầu của đề bài ra. Được không ạ? À? Nhá, lưu ý giúp chị nhá. Cái điều quan trọng nhất đó chính là chúng mình phải nêu được yêu cầu của bài ra. Đồng ý chưa? Đây là cái quan trọng nhất, hết sức chú ý giúp chị. Buổi ngày hôm qua, chị đã hướng dẫn cho các bạn rồi được không nào? Buổi ngày hôm qua chị đã hướng dẫn cho các em về việc là chúng mình làm như thế nào rồi, đồng ý không? Thì các bạn có thể chủ động thay đổi cái mở bài của mình để làm cho mở bài của mình hay ho hơn. Và như chị đã nói cùng với các em thì chúng mình sẽ cần phải có gì nhờ Chị nhờ bạn à, trợ lý của chị sẽ kích giúp chị một số bạn đang bàn luận về bóng đá ra khỏi group đi nhá. Đây không phải là nơi để các em bàn luận về bóng đá mà chị không đồng tình với cái điều đấy đâu. Thế nên làm ơn là những cái bạn trợ lý đang theo dõi kích các bạn ấy ra giúp cho chị Nhá, kích các bạn ấy giúp ra cho chị nhá Chị không quan tâm tới những cái việc đấy Và chị cái này nó không cần thiết Các em thích nói chuyện bóng đá các bạn ra chỗ khác Bởi vì cái thứ nhất là cái livestream của chị đã đang rất là lag rồi Được không ạ? À? Rất là nhiều mọi người vẫn đang không xem được rồi và đấy mới là cái nhức nhối chứ không phải là cái việc bóng đá cái gì là nhức nhối đâu Nên tất cả những ai bình luận các em kích ra cho chị Không cần thiết nhá Được không nào? Rồi, ok Thống nhất là như vậy Bây giờ quay trở lại đây, chị đang nói Bây giờ quay trở lại đây này Chúng ta thấy rằng là cái phần này là phần dẫn dắt cộng với đặt vấn đề và chị nói là chúng mình có thể linh động ở trong những cái này. Và buổi trước chị đã hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể cho các bạn rồi nhá. Chị đã chị đã hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể cho các bạn rồi. Ví dụ, có một nữ nhà thơ đã từng viết trong thi phẩm của mình nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về với bình yên, ngày nối nhau trên các phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc. Và người nữ thi sĩ ấy không ai khác chính là Xuân Quỳnh. Đối với Xuân Quỳnh, còn sống là còn cầm bút để viết thơ. Và còn sống là còn cầm bút để trải ra rất nhiều những tâm tư tình cảm sâu kín ở trong trái tim của mình. Thơ của Xuân Quỳnh vẫn thường bắt đầu từ những điều bình dị như thế. Và một trong số những thi phẩm tiêu biểu được coi là bài ca tình yêu tuổi trẻ, được Xuân Quỳnh viết vào trong những năm tháng kháng Mỹ, đó là bài thơ sóng. Để lại ấn tượng là đoạn thơ, hai chấm, trích cái đoạn thơ đó ra. Ok chưa? Trích cái đoạn thơ đó ra. Đồng ý chưa nào? Nhá, lưu ý giúp cho chị Đấy là cái cách mà chúng ta có thể thay đổi Chúng ta có thể biến chuyển Để làm cho cái bài viết của chúng mình hay hơn Đồng ý chưa? Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đi từ đề tài, đúng không ạ? Có một bận xuân diệu từng thù thì Tôi dại khờ quá, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì. Được không ạ? Thì các bạn có thể viết theo cái hình thức đấy là không biết từ bao giờ. Tình yêu đã trở thành đề tài muôn thủa cho biết bao nhiêu những người nghệ sĩ dùng ngòi bút của mình để viết những vần thơ thật hay để lại cho cuộc đời. Được không ạ? Một trong số những nhà thơ tiêu biểu chọn lựa chọn tình yêu trở thành đề tài xuyên suốt trong những thi phẩm của mình đó là Xuân Quỳnh. Đấy kiểu kiểu như thế nhá. Lưu ý giúp chị được không? Thì có rất là nhiều cách các bạn có thể làm Hãy lưu ý là thời gian tối đa cho chúng mình trong phần mở bài là 5 phút Và các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị điều này nhá Hết sức lưu ý giúp cho chị điều này Xong, chúng mình sẽ chuyển sang phần thân bài Chúng mình chuyển sang phần thân bài Với cái luận điểm số 1 Luận điểm số 1 của chúng mình Đó là luận điểm về tác giả tác phẩm nhá Đây là luận điểm về tác giả tác phẩm Phần này cũng chiếm điểm ở trong ba em điểm đấy Thế nên là các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị một điều rằng là Chúng mình nên tận dụng đừng bỏ phí Hãy lưu ý là chúng ta không nên nhồi nhét tất cả mọi thứ về tác giả tác phẩm Lên trên cái phần mở bài đâu Mà việc các bạn cần làm là chúng mình nên triển khai một cái ý riêng về tác giả tác phẩm Ở ngay luận điểm 1 của phần thân bài Đồng ý chưa nào? Thì ở trong cái luận điểm tác giả tác phẩm này Các bạn có thể chủ động viết những cái ý mà các bạn ấn tượng nhất về tác giả Nhưng chị khuyên các em nhá Là những cái ý các bạn nên sử dụng khi mà chúng mình dùng về tác giả ấy Thì nên sử dụng những cái ý liên quan tới phong cách nghệ thuật của tác giả này Sau đó dẫn về tác phẩm được không ạ? À? Ví dụ, các em có thể dẫn một cái cách rất là ok như thế này và rất là độc đáo như thế này. Được chưa ạ? À? Nói về phong cách nghệ thuật của Xuân Quỳnh, tôi lại chợt nhớ đến những vần thơ quen thuộc. Tôi ghét bầu trời sau khung cửa bình yên, con đường vắng người đi và hàng cây lộng gió. Tôi yêu dòng sông mùa nước lũ, sông phá phách sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa được không ạ? À? Đối với Xuân Quỳnh, Xuân Quỳnh không thích diễn tả những tình cảm của mình dựa trên những gì bằng phẳng mà đôi khi trong những thi phẩm, tác giả này có thể sẵn sàng bất tuân theo những quy luật của nghề thơ. Điều quan trọng nhất là được diễn tả những cảm xúc trong trái tim của mình. Chấm và sóng chính là một thi phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật ấy được không? Ok không? Như thế thì nó sẽ mới lạ hơn rất là nhiều so với cái việc là các bạn cứ viết là à Xuân Quỳnh là nghệ sĩ nữ, nữ nhà thơ như thế này, nữ nhà thơ như thế kia, hiểu ý chị không? Thì chúng ta có thể thay đổi cái cách viết của mình đi nhá. Các em có thể thay đổi cách viết của mình đi được mà. Đồng ý chưa? Nhá, lưu ý giúp chị được không ạ? À? Rồi, thế sau đấy các em sẽ dẫn ra về cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này thôi. Năm 1967 Khi Xuân Quỳnh 25 tuổi và được in trong tập thơ Hoa dọc chiến hào năm 1968. Xong. Được không ạ? À? Nhá, lưu ý giúp chị, được chưa? Nhá, lưu ý giúp chị, được không nào? Rồi, đấy là cái luận điểm số 1 nhá. Chúng mình sẽ cùng đến với cái luận điểm số 2 Là cái luận điểm quan trọng nhất và ngày hôm qua chị đang dở dang với các bạn ở trong cái luận điểm này Nhá, đó chính là luận điểm phân tích Đối với đặc thù là phân tích thơ, chắc chắn là các bạn sẽ thấy rằng cái việc phân chia bố cục chính là việc quan trọng nhất nhá. Ok không ạ? Việc phân chia bố cục chính là việc quan trọng nhất. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ thấy này, đối với đoạn thơ này chúng mình có thể chia bố cục là 4 2 Hôm qua chị chia cho các bạn rồi, đúng không ạ? Khi mà chúng mình đã chia bố cục của đoạn thơ như vậy rồi Thì chúng mình sẽ bắt đầu cái quá trình phân tích bằng việc là một cái câu dẫn nhá Được không? Chúng mình sẽ đưa ra một cái câu dẫn Sau đó sẽ trích vào đoạn thơ Ví dụ như cái câu dẫn mà hôm qua chị hướng dẫn cùng với các em ấy Các bạn có nhớ không ạ? Có một cái câu dẫn mà hôm qua chị hướng dẫn cho các bạn đấy Đó chính là Nỗi nhớ nỗi nhớ Được không ạ? Chính là xuất phát điểm của tình yêu Chính là xuất phát điểm của tình yêu Được không ạ? Một trái tim đang yêu là một trái tim đang nhớ Một trái tim đang yêu Một trái tim đang yêu là một trái tim đang nhớ Là một trái tim Đang nhớ Ok chưa ạ? Chấm Một trái tim ngừng nhớ Một trái tim ngừng nhớ là dấu hiệu chắc chắn của một trái tim ngừng yêu bởi mấy ai yêu mà không một lần thương nhớ và những câu thơ của Xuân Quỳnh những câu thơ của Xuân Quỳnh đã chạm đến đã chạm đến nơi khắc khoải nhất của trái tim tình yêu nơi khắc khoải nhất của trái tim tình yêu mang theo một thông điệp mang theo một thông điệp sóng nhớ bờ và em nhớ anh sóng nhớ bờ và em nhớ anh ví dụ trích dẫn như vậy được không ạ à? hai chấm bắt đầu trích thơ ra được không ạ? À? Chúng mình sẽ thấy ở đây nhá Chúng mình sẽ có này Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Ngày đêm không ngủ được Ok chưa ạ? Sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu trọng tâm đi vào phần phân tích Nhá Được không ạ? À? Ok chưa nào? Các bạn sẽ tập trung đi vào phần phân tích được chưa nào? Thì đối với cái việc là tập trung đi vào phần phân tích này Các em sẽ dựa vào những cái như chị đã nói Nếu như các bạn đã học rất là chắc về phần kiến thức nền rồi Thì các em sẽ xử lý phần này cực kỳ dễ dàng Có thể là ở trong cái phần kiến thức nền của các bạn Chúng mình sẽ chỉ thiếu một cái đó chính là phần liên hệ mở rộng thôi Thế nhưng mà không có vấn đề gì cả Cái vấn đề nằm ở chỗ là mình có thể lồng vào đó một cách cực kỳ hợp lý Nhưng quan trọng nhất là các bạn phải có kiến thức nền Chị lấy ví dụ nhá Điều đầu tiên các bạn cần phải chú ý ở trong đoạn thơ này Nếu đề cập về kiến thức này ở đây Đó chính là biên độ của đoạn thơ được mở rộng đúng không? Biên độ của đoạn thơ Mở rộng Từ gì nhỉ? 6 câu từ 4 câu thành 6 câu Vậy thì mục đích của việc biên độ của đoạn thơ được mở rộng để muốn làm điều gì Chúng ta thấy rằng để tác giả có thể diễn tả cho thỏa Cho đạt sự ngút ngàn của nỗi nhớ Bởi vì sao ạ? À bởi vì đối với Xuân Quỳnh ấy Thì cái việc chỉ dùng bốn câu thơ thôi để nói về nỗi nhớ là chưa đủ được không ạ? À? Để chỉ dùng bốn câu thơ thôi để nói về nỗi nhớ là chưa đủ. Nếu như bây giờ để nói về nỗi nhớ thương anh thì phải dùng tới 6 câu cơ. Và đây cũng chính là một trong số những cái tín hiệu để chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy được cái gì nhở? À, chúng mình thấy được cái sự phá cách của Xuân Quỳnh phá cách của Xuân Quỳnh. Điều này cho chúng ta thấy rằng là cái lời tâm sự hay là lời tuyên bố của Xuân Quỳnh là cực kỳ hợp tình hợp lý đấy chứ khi mà chúng mình nói rằng là phong cách nghệ thuật của Xuân Quỳnh là đôi khi có thể sẵn sàng bất tuân theo cả những cái quy luật của nghề thơ Điều quan trọng nhất là để diễn tả những cái cảm xúc ở trong trái tim của mình thôi Đúng không ạ? Thế nên các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị phần này nhá Được chưa ạ? Đây là ý số 1 Sau đó một lát nữa các bạn cứ lần lượt, lần lượt, lần lượt viết, viết từng ý như vậy cho chị là ok Được chưa? Đây là ý số 1 Ý số 2 chúng mình có ở đây Ý số 2 chúng mình có ở đây sẽ là gì nhỉ? Sẽ là đi phân tích trọng tâm 4 câu thơ đầu. Và ở trong 4 câu thơ này, hình ảnh xuất hiện đó là hình ảnh con sóng. Đúng không? Thật ra thì chúng ta đều ngầm hiểu rằng hình ảnh con sóng ở đây chính là hình ảnh ẩn dụ cho nhân vật trữ tình ở trong bài thơ, chính là hình tượng em, đúng không? Thế thì con sóng ở đây được miêu tả với những cái từ ngữ như thế nào và bằng những cái biện pháp tu từ như thế nào? Chúng ta thấy rằng hình ảnh con sóng xuất hiện trong biên độ của không gian. Và không gian cụ thể ở đây là dưới lòng sâu và trên mặt nước. Phải không ạ? À? dưới lòng sâu và trên mặt nước. Vậy là gì nhỉ? Chúng ta thấy được cái sự đối lập hay nói cách khác là biện pháp đối lập đã được sử dụng ở đây để chúng mình thấy được một cái khoảng không gian vô tận, một cái khoảng không gian vô biên đã được tái hiện ở trong gì? À đã được tái hiện ở trong cái cái hai cái câu thơ này. Được không ạ? À? Thêm vào đấy nhá, con sóng còn xuất hiện trong cả khoảng thời gian ngày và đêm nữa thời gian cũng là đối lập ngày và đêm. Được không ạ? À? Và có một thứ bao trùm tất cả mọi điều này, đó chính là nỗi nhớ. Được thể hiện qua một cái câu sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa để bày tỏ trực tiếp, được không ạ? À? Để bày tỏ trực tiếp về nỗi nhớ, đó chính là sóng nhớ bờ. Ok chưa? Sóng nhớ bờ Ok chưa ạ? Sau khi mà các bạn đã viết xong như vậy rồi thì các bạn sẽ có một cái định hình về việc là chúng ta đã list ra được kiến thức như thế này rồi thì chúng mình cứ từ từ mà diễn đạt lại tất cả những cái thứ này thôi. Chị lấy ví dụ đơn giản nhá, như sau. Khi các bạn đã dẫn xong này, các bạn dẫn vào cái đoạn thơ này này, được không ạ? Thì các em có thể đưa ra từng ý một ý đầu tiên là biên độ của đoạn thơ được mở rộng nhá Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là À ví dụ mình có thể bắt đầu viết Đến với đoạn thơ thứ năm Điều đầu tiên gây ấn tượng cho bạn đọc đó chính là về dung lượng của đoạn thơ này. Cho đến cổ thơ này thì biên độ của đoạn thơ đã được mở rộng từ 4 câu thành 6 câu. Sẽ có nhiều bạn đọc đặt ra câu hỏi rằng tại sao Xuân Quỳnh lại có sự thay đổi trong bố cục cấu trúc của bài thơ như vậy. Có phải là bởi vì tác giả muốn diễn tả cho thỏa, cho đạt sự ngút ngàn của nỗi nhớ chậm? Đây cũng chính là một trong số những chi tiết để ta nhận thấy sự phá cách của Xuân Quỳnh trong việc viết thơ của mình. Đôi khi, người, người nữ sĩ này sẵn sàng phá đi những quy tắc của nghề thơ, điều cốt yếu chỉ muốn diễn tả những cảm xúc trong trái tim của mình mà thôi. Chấm. Ví dụ là như vậy. Ok chưa? Xong rồi bắt đầu các bạn có thể làm gì nhỉ? Chúng ta bắt đầu dẫn vào đến với bốn câu thơ đầu tiên trong đoạn thơ này. Hình ảnh xuất hiện trực tiếp là hình ảnh con sóng. Con sóng xuất hiện trong không gian với biện pháp tu từ đối lập dưới lòng sâu và trên mặt nước. Con sóng xuất hiện trong khoảng thời gian ngày và đêm. Điều này khiến cho chúng ta thấy được gì ạ? À, chúng cho chúng ta thấy được cái sự cách trở của không gian và sự bao trùm của thời gian. Bao trùm lên tất cả những điều này, đó chính là nỗi nhớ, được thể hiện qua một phép tu từ so qua một phép tu từ nhân hóa trực tiếp, đó chính là gì nhở? Đó chính là sóng nhớ bờ, được không ạ? Ok chưa nào? Những bạn nào mà không biết được cái việc là có nên nhắc lại về uh, những cái câu thơ của những đoạn trước hay không thì là buổi hôm qua không có xem rồi. Bởi vì buổi hôm qua chị cũng đã hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể cho các bạn những cái phần đấy rồi nhá. Thế xong rồi tiếp tục các bạn sẽ bắt đầu triển khai hai câu tiếp. Ở hai câu tiếp này thì chúng mình sẽ thấy là bây giờ sẽ có một cái nỗi nhớ xuất hiện trong cả ý thức, trong cả tiềm thức và cả trong vô thức. Vậy thì chị nhắc lại với các bạn nhé điều quan trọng nhất của chúng mình ấy, khi mà chúng mình viết luận điểm số 2 đó là các bạn cần phải nắm được kiến thức nền thật là chắc Đặc biệt đối với thơ thì các em sẽ chú ý trọng tâm học theo bố cục phân chia. Còn đối với văn xuôi, các bạn sẽ trọng tâm học vào những cái vấn đề được đề cập đến ở trong văn xuôi. Và mỗi dạng thì chúng mình lại sẽ có những cái bố cục rất là khác nhau. Và bố cục đó cụ thể như thế nào thì chị hy vọng là sẽ được gặp các bạn ở trong khóa học 10 ngày để chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn về cái đấy nhá. Chỉ còn duy nhất một tiếng nữa thôi là khóa học 10 ngày sẽ chuyển sang một cái mức học phí mới chứ không phải là một cái mức học phí ưu đãi như bây giờ nữa. Thế nên còn bạn nào còn đang phân vân, còn đang lấn cấn mà chưa đăng ký ngay khóa học 10 ngày thì phải tìm hiểu thông tin ngay và luôn. Bởi vì nếu như không tìm hiểu là các bạn chắc chắn sẽ lỡ mất một cái khoản đầu tư cực kỳ giá trị ở trong năm nay nhá. Chắc chắn là như thế luôn đấy. Rồi nào, đến lúc đấy đừng hối hận, đừng có bảo là ước gì ngày xưa mình nghe lời nhá. Rồi, đến với cái luận điểm số 3 này, như chị đã nói, cái phần mà chúng mình cần phải hoàn thiện với nhau nó sẽ bao gồm là gì nhở? Cái thứ nhất, đó chính là chúng ta khái quát về nội dung và nghệ thuật. Và cuối cùng là chúng ta sẽ mở rộng thêm vấn đề để làm sâu sắc vấn đề. Sau đó thì chúng mình sẽ kết bài thôi Được không ạ? À? Sau đó chúng mình sẽ kết bài thôi Và ở cái phần kết bài này ấy thì các bạn có thể gì ạ? À nếu như mà nếu các bạn mà xem cái phần kết bài này thì các bạn có thể chủ động nêu ra cái khẳng định lại vấn đề và nêu ra quan điểm cá nhân nhá. Ai bảo là hôm qua chị không nói hả hả Minh An? Vì là em không có nghe đấy, chị nói ngay từ đầu luôn bởi vì có rất là nhiều bạn hỏi chị về cái câu hỏi đấy. Nên là chị không biết là hôm qua em xem phát trực tiếp của chị kiểu gì mà bây giờ em lại bảo là ngày hôm qua em em có xem, <laughs> ngày hôm qua em có xem nhưng mà không thấy. <laughs> em ơi, ngày hôm qua chị nói đi nói lại cái phần đấy rồi cơ. Ngày hôm qua chị nói đi nói lại cái phần đấy rồi cơ chứ không phải là chị không nói đâu nên chị cũng không biết là em xem like của chị kiểu gì nữa. Đấy nhiều khi các bạn đặt cho chị nhiều câu hỏi buồn cười lắm Thế nên là chị không biết được <laughs> Chị không biết là như nào nhá Rồi thì đấy là về cái bố cục chung của nghị luận văn học dạng đề phân tích là cái dạng đề quan trọng nhất. Ngày hôm nay cũng đã cũng đã là cái buổi tổng kết rồi. Được không ạ? À? Ngày hôm nay đã là cái buổi tổng kết rồi Thế nên bây giờ chị muốn dành nhiều thời gian một chút hơn cho các bạn Để nếu như các bạn đang có những cái câu hỏi gì Thì các em sẽ nhắn trực tiếp cho chị nhá không phải nhắn mà là các em sẽ để lại comment tại đây luôn Và chị sẽ giải đáp những cái comment đó của các bạn luôn Được chưa nào? Thêm một cái nữa ấy Đó là Chị đã đi cùng với các bạn ở trong phần đọc hiểu, trong phần nghị luận xã hội và bây giờ cụ thể là nghị luận văn học. Đương nhiên trong khoảng thời gian 4 buổi chị không thể nào có đủ cái khả năng để có thể cùng với các bạn mà giải quyết tất tần tật mọi vấn đề được. <laughs> Thế nên là chị rất hy vọng sẽ được gặp các bạn trong khóa học 10 ngày để có thể cùng với các bạn giải quyết mọi vấn đề từ A đến Z. Nếu như bây giờ hỏi chị là dành thêm một buổi để nói về văn xuôi được không thì chị có một thông tin muốn báo cho các bạn đó chính là những bạn nào tham gia khóa học học 10 ngày là chắc chắn là sẽ sẽ gì ạ? Chắc chắn là sẽ được tham gia cái buổi văn xuôi đấy. Nhá Thu Trang nhá, hiện tại là chị có hai cái buổi, một buổi hướng dẫn phân tích thơ và một buổi hướng dẫn phân tích văn xuôi dành riêng cho các bạn tham gia khóa học 10 ngày. Em vào muộn xem lại được không chị? Em, em ơi, chắc là một lát nữa chị sẽ để lại khoảng tầm 30 phút để cho các bạn xem lại nhá. Được không ạ? À? Nào các bạn ơi, nếu có câu hỏi gì về việc học văn này về việc kiến thức văn này thì các bạn có thể để câu hỏi lại tại đây nhá Và chị sẽ giải đáp Rồi Phần thân bài xong cái luận điểm 1 Mình tách ra thành đoạn đúng không chị? Tốt nhất là nên như vậy Để người chấm bài nhìn bài của các em khoa học Và nhìn là biết ý của các bạn luôn Để cho điểm ngay tại cái phần đấy nhá Rồi tốt nhất là nên như thế nha Rồi xong một câu hỏi Câu hỏi tiếp theo đi ạ à, Chị ơi một vài nhận định liên hệ với bài khác được không ạ à? Cụ thể là với sóng á Thì có nhiều nhận định lắm Em có thể tìm nhận định theo hai cái khía cạnh để chị bày cho em nhé Cái cách thứ nhất là em tìm những nhận định về Xuân Quỳnh Ok chưa Cái thứ hai là em tìm những nhận định nhận định về bài thơ sóng Cái thứ ba là em tìm những cái đoạn thơ của Xuân Quỳnh Và cái thứ tư là em tìm những cái đoạn thơ liên quan tới đề tài của bài thơ sóng Đấy có bốn cái hướng đi cho em Được chưa Cứ tìm theo bốn cái hướng đi đấy là sẽ ok Được chưa ạ Rồi uh, nếu như trên đề bài người ta cho một cái trích đoạn văn xuôi ấy, thì các em cũng nên trích vào nhá. Nhưng mình sẽ dùng dấu ba chấm nhá. Được không nào? Ok không ạ? À? Nhá, mình sẽ dùng dấu ba chấm nhá. Lưu ý giúp chị điều đấy. Uh, được không ạ? À? Lưu ý giúp chị nhá. Ok chưa? Đồng ý. Rồi các bạn ơi. Uhm. Nào, còn câu hỏi gì nữa không ạ? À? Đặt nhiều lên chị là một người có khả năng à, à, phần nghị luận văn học chuyện có khác nhiều thật không ạ? À, nói thật là như thế này, tâm sự thật là về cơ bản về bản chất thì nó vẫn chỉ là dạng đầy phân tích thôi nhưng mà đương nhiên là bởi vì thơ và chuyện hay nói cách khác thơ và văn xuôi trong văn xuôi thì lại có nhiều dạng khác nhau nhé nhưng mà trong văn xuôi thì chúng ta thấy rằng là đối với chuyện, đối với ký, đối với tùy bút thì nó sẽ lại có những cái đặc điểm riêng. Thế nên nó cũng sẽ có những cái sự khác biệt đấy nhá. Sẽ có những cái sự khác biệt đấy em ạ. Ok không? Chị ơi nếu phần mở bài giới thiệu tác phẩm rồi thì thân bài có trình bày nữa không ạ? À? Bị dài dòng đây là một cái câu hỏi mà hôm cái ngay cái hôm đầu tiên ấy chị đã gọi là mắng xối xả vào mặt các bạn rồi vì chị bảo là các bạn lúc nào cũng chỉ tìm hướng đi khó cho mình thôi. Chị nói thật là như thế. Bởi vì cái vấn đề nằm ở chỗ là rõ ràng các bạn có thể lựa chọn những cái cách vào bài mà chúng mình sử dụng cái lượng thông tin về tác giả ít nhất. Tức là chúng ta có thể đi từ đề tài hoặc nhận định và những cái cách mở bài như thế thường rất hay và độc đáo hơn so với việc là chúng ta trích ra thông tin về tác giả. Thế nhưng các em vẫn lao đầu vào cái cách viết là đưa thông tin tác giả. Thế rồi đưa một loạt thông tin ra và cuối cùng hỏi chị là phần thân thì có viết nữa không? Nếu như trong trường hợp mà những đứa nào ngang ngược mà viết theo cách đấy rồi ấy, thì trong phần thân vẫn phải đưa bình thường nhưng mình sẽ đưa những thông tin khác chưa được đề cập đến nhá. Rồi, ok chưa? À, kết bài làm sao cho hay ạ? À? Chị có một cái công thức cho việc kết bài mà các em có thể sử dụng cho mọi trường hợp đấy. Nhưng mà <laughs> rất tiếc là chỉ dành tặng cho những bạn tham gia trong khóa học 10 ngày thôi. <laughs> Rồi, có cách nào để viết vừa nhanh vừa dễ nhìn không ạ? Em ơi, thế thì phải luyện tập thường xuyên thôi. Làm một đề chưa được, luyện tập hẳn hai chục đề, đảm bảo đến lúc đi thi viết rất dẻo, rất nhanh. Nhá, làm thế nào để vạch ý không bị thiếu ạ? Thế thì chắc chắn là em phải có một cái tư, tư duy cực kỳ rõ ràng về mọi vấn đề, về mọi mảng kiến thức thì em sẽ không bị dối. Nhá, đồng ý không nào? À, ok không ạ? Được không các em? À, gì đây? Ôi dồi ôi, thôi thôi thôi, bây giờ chị không còn thời gian để nói về hồn chương ba ra hàng thịt với cả rừng xà nu đâu. Nói cái đấy thì chắc là đến sáng mai đấy. <laughs> Có chứ, mình đánh giá lại về vấn đề gọn gàng nhá, được không ạ? À? Mình đánh giá lại vấn đề gọn gàng nhá. Để mình viết sâu vào chi tiết thì có mẹo gì không ạ? À? Mình có thể làm theo hình thức đầu tiên là mình gọi tên chi tiết, sau đó bắt đầu mình nêu dẫn chứng ra ở trong bài đề cập đến cái chi tiết đó với những cái hình ảnh như thế nào. Sau đó bắt đầu mình phân tích và bàn luận và nếu như có thể mình có thể liên hệ mở rộng hay là cách khác tiến hành hành so sánh văn học để làm cho cái phần đó nó trở nên sâu sắc hơn. Ok chưa? Nhá, đồng ý không? Đấy là cái cách để chúng ta làm sâu một cái chi tiết đấy Nhưng mà đương nhiên là chúng ta cũng phải dựa vào cái dung lượng bài người ta cho mình có dài hay không Để mình biết liệu cơm gắp mắm Không phải cái gì mình cũng viết bình bình như nhau Mà sẽ có những cái thứ mà mình cần phải nhấn nhá Sẽ có những cái thứ là mình phải làm sâu hơn Sẽ có những cái thứ mà mình phải viết lướt Hiểu ý chị không ạ? À? Làm thế nào để học thuộc văn nhanh? Thì hôm vừa rồi chị cũng đã bày cách cho các bạn học rồi. Các em nên thiết lập những cái sơ đồ tư duy và sau đó các em ngồi tự diễn đạt lại. Nếu như có thể thì giảng lại bài cho bạn mình thì càng tốt. Nhá, được không ạ? À? Làm sao lấy được điểm sáng tạo? Thật ra thì là như thế này, các bạn luôn luôn hỏi chị về những cái vấn đề cao siêu và xa vời. Nhưng cái thực tế là viết một cái bài văn đúng và đủ các em còn chưa hoàn thành cơ. Thật ra cái phần mà lấy điểm sáng tạo nó thể hiện ở việc là các em diễn đạt hay, các bạn có ngôn từ phong phú, có những cái dẫn chứng phong phú, ở bên ngoài phong phú nhưng vẫn phải trọng tâm vào vấn đề. Đấy chính là những cái đấy thôi, không phải là cái gì xa vời cả nhá. Không phải là cái gì xa vời cả, được không nào? Rồi. Gì đây? Cái gì đây ạ? À? Chị xem các cái câu hỏi nhá, nhiều câu hỏi chị không chị không không không có hiểu được các bạn đang định hỏi chị cái gì. <laughs> được không ạ? À? Nào các bạn ơi. Xong chưa? Xong chưa? À, nếu như sắp hết giờ mà chưa xong phần thân bài thì có cách dòng ra. Ôi dồi ôi, tôi xin chị. Em xin các anh chị ạ. À. Các anh chị ơi đừng có cách dòng ra thế để người ta biết ngay là các anh chị không viết đủ thân bài à. Làm ơn, làm ơn, làm ơn Các chị hãy cho, cho nói chung là các chị hãy viết giúp em Bằng cách là gì ạ? Cố gắng lướt qua hết mọi vấn đề rồi kết bài nhanh gọn đi Chứ các em có biết là cái tối thiểu ấy là mình phải hoàn thành được cái đấy không? Tối thiểu là mình phải hoàn thành được được cái cấu trúc mở bài, thân bài, kết bài chứ Hiểu chị không? Chị xin em đấy nhá Đừng hỏi chị cái câu đấy chị sợ lắm <laughs> Được không ạ? Đừng hỏi chị câu đấy chị sợ lắm À chị xếp thứ tự trọng tâm các bài đi à, ờ, Xếp theo thơ thì có Tây Tiến, Sóng Việt Bắc đất nước Văn xuôi thì có vợ chồng A Phủ, vợ nhặt Chiếc thuyền ngoài xa, rừng xà nu à, Những đứa con gì nhỏ à, Hồn chương, hồn chương ba ra hàng thịt Ai đã đặt tên cho dòng sông Người lái đò <laughs> sông Đà à, Tuyên ngôn độc lập nhá <laughs> Ôi dồi ôi Toàn hỏi câu hỏi chị Câu hỏi manh mún thế này Nên đưa gì đây <laughs> Trời đất ạ à. Em cảm ơn chị ạ à. Được, câu này chị thích này Nghị luận văn học rút ra bài học làm gì? Cái gì đây? Rút ra bài học gì hả em? Chị không hiểu Rút ra bài học làm gì hả em? Chỉ cần rút ra cảm nhận em có thấy nó hay không? Em có thấy nó đẹp không? Là được rồi Nhá được chưa? Ok chưa? Phân bổ thời gian hợp lý à, Mình sẽ dùng 15 phút, 5 phút để đọc đề này 15 phút cho câu đọc hiểu này 20 phút cho câu nghị luận xã hội này 75 phút cho câu nghị luận văn học Và 5 phút để kiểm tra lại bài Đấy là phân phân ờ, gọi là phân thời gian hợp lý Nhá, được chưa? Ok chưa? <laughs> Đúng rồi, chị nghĩ là nó sẽ vẫn bám sát cấu trúc đề minh họa thôi Bởi vì đề minh họa giống đề năm ngoái Chị nghĩ là cũng không có gì thay đổi đâu nhá Không có gì thay đổi đâu nhá, được chưa? Không có gì thay đổi đâu Ok chưa? Rồi. Không, chị đọc chị đọc bừa mà Minh Anh. Chị đọc bừa đấy em ạ. <laughs> chị đọc hết các tác phẩm ra làm gì? Ok chưa nào? À, rồi các bạn ơi. Đương nhiên là phải ôn hết rồi. Ở thời điểm này làm gì có chuyện là không ôn hết. Các em ờ, nói chung là nếu như các em liều mạng thì các em cứ bỏ một vài tác phẩm đi nhá. <laughs> Được không ạ? À? chị bỏ ê, chị ơi bỏ tuyên ngôn <laughs> với đất nước được không ạ à? đấy là tùy em thôi chị thì chị chưa bao giờ nói với học sinh của mình là bỏ bài này hay bỏ bài kia cả túm lại là như vậy nhá túm lại là như thế các em ơi, ngày hôm nay đã là buổi cuối cùng trong bốn cái buổi mà chị hỗ trợ thêm cho các bạn rồi được không ạ? À? Chị cảm ơn các bạn rất là nhiều trong 4 buổi học vừa qua đã cực kỳ nhiệt tình với chị. Hai buổi cuối này gặp nhiều vấn đề về mạng mẽo quá nhở, lag quá. Thế nên là cũng có nhiều trường hợp là chúng mình không xem được và các bạn đã phải bỏ cuộc. <laughs> không xem được thật bởi vì công nhận là nhiều bạn cũng lag thật, không xem được thực sự là như thế. Nên chị rất là hy vọng là 4 buổi vừa rồi là 4 buổi uh, phù hợp là bốn buổi bổ ích cho các em cảm ơn các bạn rất là nhiều không có một cái lời nào khác ngoài việc cảm ơn cả chỉ có thể nói cái điều đấy thôi được không ạ chị rất rất rất rất là hy vọng được không ạ chị rất là hy vọng là có thể được gặp các bạn trong khóa học 10 ngày nhá Còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ phải lờ, nói lời chào tạm biệt với nhau thôi Chị chúc cho tất cả các bạn đều sẽ đạt 8 cộng môn văn Đạt được cái số điểm môn văn mà các em mong muốn nhá Được không nào? Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học 10 ngày của chị nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.